Thưa toàn thể các chị, vừa qua thì chúng ta đã được lắng nghe lời phát biểu khai mạc từ giám đốc văn phòng tổng đại lý chị Ngô Thị Lã, một vị thuyền trưởng vô cùng đáng kính của chúng ta, một con người hết sức là chân phương và giản dị, luôn luôn gần gũi cùng với đội ngũ anh chị em của toàn văn phòng. Một lần nữa thay mặt ban tổ chức, xin gửi đến chị cùng gia đình lời kính chúc sức khỏe, gia đình hạnh phúc và thành đạt. Và đặc biệt vừa qua chúng ta đã được chứng kiến lễ ra mắt ban phó giám đốc của văn phòng Đài Chi Lai Tiên Du, gồm toàn những anh chị là trai xinh, gái đẹp, rất trẻ trung và năng động Hy vọng rằng từ năm 2022 trở đi, Đài Chi Lai Tiên Du sẽ có sự thay ra đổi thịt và đặc biệt trong năm nhâm dần tinh thần như mãnh hổ và bùng nổ doanh số năm 2022. Một lần nữa xin chúc mừng và cảm ơn tất cả các anh chị. Kính thưa ban giám đốc công ty, thưa toàn thể các anh chị, năm 2021 đã kết thúc với không ít những khó khăn do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19 Tuy nhiên cùng với sự nỗ lực và cố gắng của toàn thể đội ngũ anh chị em chúng ta, đặc biệt sự vào cuộc, sự quan tâm hỗ trợ từ ban giám đốc công ty, nhờ đó chúng ta đã vượt qua những khó khăn và đạt được những kết quả thật là ấn tượng của Dai Lai Việt Nam nói chung cũng như là của Dai Lai Tiên Du nói riêng và ngày càng khẳng định được cái vị thế cũng như là uy tín của mình trong ngành bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam. Và trong thời gian vừa qua thì Dai Lai đã đạt được những kết quả như thế nào, thành tựu ra sao thì ngay sau đây ban tổ chức xin mời anh chị chúng ta đến phần chia sẻ từ giám đốc phát triển kinh doanh vùng đông bắc một anh lương tuấn hải và một tràng pháo tay chào mừng phần chia sẻ của giám đốc phát triển kinh doanh vùng đông bắc một anh lương tuấn hải vâng xin mời anh ạ những từ là dạng FDI hay là những từ samurai hay những từ dạng bani hay là dạng à, Russia tức là những cái từ mà dạng cả một hành trình năm 2021 văn phòng tiên du của chúng ta đã rằng đã nỗ lực đã cố gắng và những điều khó khăn nhất mà chúng ta còn cố gắng nữa thì những cái lời chúc mà chẳng giống như bạn MC bạn người chúc chúng ta là năm dần năm hổ uh, à, khỏe như hổ bùng nổ về rượu FIV bùng nổ về tuyển dụng thì chắc chắn nó sẽ trở thành hiện thực và đấy cũng là lời chúc của ban giám đốc muốn dành cho văn phòng tuyển dụng nhân sự kiện ngày hôm nay một nữa cảm ơn các anh chị à, anh chị thân mến chắc có lẽ là nếu mà chúng ta đã vỗ tay ấy, thì chúng ta có thể vỗ tay to một chút nữa không ạ à, ngay bây giờ ngay bây giờ ban giám đốc muốn nhìn thấy tất cả những gương mặt mà ờ, xinh đẹp những gương mặt tuyệt vời ngày hôm nay chúng ta có thể vui lòng rằng chúng ta có thể đưa gương mặt chúng ta lên cao hơn một chút nữa bằng cách là chúng ta có thể đứng dậy một chút nữa được không ạ à, xin mời tất cả anh chị chúng ta đứng dậy đưa tay chỗ được không rồi bây giờ anh chị sẽ hỏi anh chị bên cạnh là xem năm 2021 của anh chị có tuyệt vời hay không thì anh chị còn lại cứ thế mà trả lời là xem tuyệt vời gì ạ rất tuyệt vời và cực kỳ tuyệt vời kèm theo một người cười thật câu đúng không anh chị đáng xin mời tất cả anh chị đáng quay sang trái quay sang phải hỏi bất kỳ người bên cạnh anh chị. năm ngoái chúng tuyệt vời không thì anh chị cứ trả lời thôi khi mà chúng ta có rất nhiều những điều tuyệt vời mà ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhìn nhận lại thì đến với chương trình ngày hôm nay à, một lần nữa thay mặt ban giám đốc công ty xin được à, chân thành cảm ơn sự nỗ lực cố gắng của tất cả các anh chị tư vấn tài chính các anh chị à, quản lý kinh doanh các anh chị trưởng phòng anh chị bộ phận back office và cảm ơn lần nữa đến chị cô thị đã đã nỗ lực đóng góp cho những thành quả rất là tốt đẹp cho tỉnh bắc ninh nói riêng cũng như là năm hai nghìn uh, lifestyle Việt Nam nói chung thì một lần nữa xin được cảm ơn tất cả các anh chị uh, và chúng ta hãy cùng đến với cái nội dung trong cái chương trình ngày hôm nay uh, với những mốc mà ờ, xin phép được gửi đến chị những thành quả những cái nội dung mà sẽ được đọc lại trong hai chương trình ngày hôm nay đó là thành tiêu năm 2021 và chiến lược kinh doanh năm 2022 anh chị thân mến trong chương trình ngày hôm nay ban giám đốc có một yêu cầu nho nhỏ và rất là mong muốn mời gọi tất cả anh chị chúng ta hãy cùng hướng ánh mắt lên màn hình đó ạ vì mỗi câu trả lời đúng mỗi cánh tay giơ lên kịp thời chúng ta sẽ có một phần quà rất lớn và tôi tuyên bố phần quà năm nay sẽ là dưới hai tỷ đó anh chị anh chị sẵn sàng không và ban giám đốc rất là hy vọng rằng hôm nay những cái điều mà gì mà chúng ta cảm thấy là tuyệt vời mà ban giám đốc mang lại cho anh chị thì chúng ta có thể dành cho những điều tuyệt vời một tràng tay thật lớn đó không ạ cảm ơn các anh chị anh chị sẵn sàng nhá với kết quả chuẩn bị nhá điều tuyệt vời đầu tiên và chắc có lẽ là ngày mai mc tôi giới thiệu với anh chị à, đó là gì ạ giám đốc phát triển văn phòng à, tiên du ngày hôm nay à, chúng ta không phải là ai một một dân một nhân vật rất là quen thuộc hai năm rồi thậm chí hơn hai năm nhưng năm nay thì em giám đốc văn phòng tiên du và văn từ sơn lại là đi đi của việt rồi giám đốc văn phòng từ sơn một rồi lại nhân phong hai lại là mini nguyễn tuấn à, đó là một sự điều tuyệt vời đầu tiên tôi muốn khoe với tất cả anh chị đó là rằng năm 2020 21 khi mà đại dịch trải qua chúng ta gặp rất nhiều khó khăn nhưng với sự vào cuộc của tất cả các anh mini của vùng đông một cũng như là các giảng viên của vùng đông một thì năm 2022 tôi có căn cứ vào từng năng lực của tất cả các anh mini và các anh chị là dẹp AD có dạng rotation tức là luân chuyển toàn bộ à, về vị trí cũng như là về dạng về văn phòng thì đầu tiên tôi xin phép được giới thiệu với anh chị à, có một gương mặt rất quen mà có thể rất hay đồng hành cùng với chúng ta trên cả dạng các chương trình cả mặt trực tiếp hay chương trình online online Nguyễn Văn Triệu thì ờ, sau một thời gian cố gắng rất nỗ lực thì anh Triệu đã được điều động về vùng hàng đội 4 và được uh, thăng cấp lên vị trí là giám đốc Phùng Đông Hà giám đốc Phùng Hà Nội 4 thuộc quân khu Hà Hà Nội chúng ta hãy dành cho Mini Nguyễn Văn Triệu giảm tay thật lớn được không và sự điều chuyển thứ hai đó là anh Nguyễn Ngọc Long trước đây phụ trách văn phòng Quế võ và liên văn một thì nay sẽ phụ trách văn phòng giảm Bắc Ninh 2 và văn phòng Quế võ và như anh chị biết một gương mặt cũng rất là thân quen với anh chị trong suốt hành trình 2 năm 2020 2021 anh à, anh Nguyễn Đức Tuấn à, trước phụ trách văn phòng Tiên Du và văn phòng Bắc Ninh hai thì nay phụ trách là văn phòng Tiên Phong hai và văn phòng Từ Sơn Từ Sơn 1 chúng ta hãy cùng dành lời chúc cho anh Tuấn một chặng đường mới một vị trí mới sẽ có nhiều nhiều thành công trong năm 2022 một nữa cảm ơn Minh Tuấn vâng có lẽ là tiếp theo Minh Tuấn để về có thể hỗ trợ cho văn phòng Tiên Du có thể là dạng ở ờ, cất cánh trong năm 2022 minh uh, cho những văn phòng rất lớn ví dụ như là bắc ninh và đồng thành thì anh nguyễn công việt đã được đề cử vào vị trí là giám đốc phụ trách kinh doanh văn phòng tiên Du và văn phòng trường sơn hai trước đây là phụ trách văn phòng bắc ninh và văn phòng đồng thành chúng ta hãy cùng dành một lời chúc tốt lành chúc cho anh việt sẽ chân cứng đá bền cùng tiên du bùng nổ FB và bùng nổ về doanh số cảm tất cả anh chị vâng thưa anh chị à, sau một thời gian rất là nỗ lực rất thân quen người thầy rất là thân quen với các phòng tiên du thậm chí là xem là ở hàng xóm với cả văn phòng tiên tiên du à, anh phạm huy hùng ở ờ, sau hơn một năm nỗ lực cố gắng ở tỉnh bắc ninh à, nói riêng cũng như vùng đông một của bắc ninh và hưng yên thì anh hùng đã được điều chuyển về à, phụ trách những văn phòng tỉnh hải dương chuyên về mạng huấn luyện chúng ta cũng dành một lời chúc cho anh phạm huy hùng trên đường đó về cảm ơn anh uh, hai gương mặt rất là quen thuộc của chúng ta trong thời gian gần đây đó là anh Phan Xuân Bách và anh Đỗ Văn Vũ uh, với một cái nhiệt huyết cùng với dạ, uh, với tư cách là hai người con của Bắc Ninh uh, thì anh Đỗ Xuân Bách và anh Đỗ Văn Vũ đã dạ, đã rất là mong muốn và đã được điều chuyển về hỗ trợ cho văn phòng Bắc Ninh một và Thuận Thành còn anh Đỗ Văn Vũ về hỗ trợ cho văn phòng Tiên Phong một thì ngày hôm nay tôi muốn tất cả muốn và mời gọi tất cả anh chị à, tiên du chúng ta hãy cùng dành cho chúc cho toàn bộ sự luân chuyển của ban giám đốc vùng kinh doanh và chúc cho tất cả các anh BD và anh BD sẽ chân cứng đá mềm hỗ trợ chúng ta được nhiều nhất cảm ơn tất anh chị vâng câu hỏi đầu tiên mà tôi muốn dành cho tất cả anh chị với cánh tay nào rơi nhanh nhất đúng không ạ và câu trả lời không cần đúng mà chỉ cần nhanh nhất thôi ạ không trở không cần đúng không cần sai đúng không ạ cứ nhanh nhất là chúng ta sẽ có phần quà phải không ạ xin hỏi anh chị anh chị đã nhìn thấy đây bức tranh trên màn hình đây là bức tranh về FIV của Daiichi nhé của toàn bộ công ty Daiichi trong 5 năm gần đây từ năm 2017 cho đến năm 2021 anh chị nhìn thấy là gì ạ đây là doanh số tổng doanh số của Daiichi từ năm 2017 cho đến năm 2021 câu hỏi sẽ được đặt ra như sau đã xin mời anh chị bản đồ mà anh chị đang nhìn thấy là ghi số anh đấy nhanh nhá, thôi, xin mời bạn Ờ, đeo khẩu trang đấy là tôi thấy đó là xem xem bài chính câu trả lời cuối cùng là gì ạ đi lên các anh chị đúng hay sai một phần quà dành cho chị chị bằng một tràng tay thật lớn tại sao chúng ta chỉ có nhìn thấy đi lên thôi vì vào cái live stream thì chúng ta chỉ có đi chứ đi lên đúng không ạ vâng thưa anh chị đây là những kết quả kinh doanh về tổng doanh thu FIV và RIV trong 5 năm gần đây anh chị có thể hoàn toàn tự hào khi mà cả hai năm liền 2020 và 2021 chúng ta gặp rất nhiều khó khăn nhưng Tiên Du và đã ngày chi này đã dẹp đã đồng hành đã cố gắng đã nỗ lực đã phấn đấu để chúng ta có được những bức tranh thành quả như năm nay thì thưa anh chị tôi muốn nói ngày hôm nay à, cùng với Tiên Du được nhìn lại chặng đường này để anh chị có thể là có tư liệu có số liệu anh chị khoe với khách hàng đó là rằng Đa Chi Lai là công ty duy nhất trong 3 năm gần đây là năm 2019, năm 20 và năm 21 là đạt lợi nhuận trước thuế là trên 3.000 tỷ và sau khi trừ thuế sau thuế ước tính đạt khoảng 2.600 tỷ và cả một năm hành trình cố gắng như vậy chúng ta đã sẽ giữ nguyên được cái vị thế của chúng ta là một trong top những công ty mà có lợi nhuận rất khủng và khi đó chúng ta biết khi mở lợi nhuận rất khủng thì chúng ta sẽ có những cái dạng lợi tức những cái quỹ bảo hiểm B những sản phẩm an toàn đầu tư và sau đấy chúng ta sẽ rằng chúng ta sẽ làm chúng ta sẽ thấy được rằng tôi chia sẻ để cho khách hàng rất là nhiều thì đó là những cái thông tin rất là thú vị và tổng tài sản anh chị cũng biết đại trai Việt Nam hiện tại chúng ta đạt đâu đó khoảng 46 nghìn tỷ Việt Nam đồng và trở thành một trong ba công ty sản top ở ờ, tổng tài sản lớn nhất tại tại Việt Nam vậy thì những con số nào là những con số mà anh chị sẽ đọc lại ngày hôm nay và những con số nào mà anh chị có thể anh chị có thể thoải mái chia sẻ những cái hình ảnh này đối với khách hàng thì tôi xin phép được chia sẻ với anh chị doanh thu TV tức là phim cũ và phim mới chúng ta đạt hơn 18.000 tỷ và tăng trưởng 119% so với năm 2020 thì riêng doanh thu phim mới chúng ta đạt gần 6.000 tỷ và chúng ta tăng 14% so với năm 2020 và một điều tuyệt vời nhất mà ngày mai tôi muốn khoe với anh chị đó chính là doanh số của dạ. doanh thu phí tay túc mặc dù Covid năm 2020, năm 2021 rất khó khăn nhưng chúng ta vẫn đạt được cái tăng trưởng là gì ạ? cao nhất so với các công ty đó là tăng trưởng 22% so với cùng kỳ năm 2020. Tôi muốn chia sẻ với anh chị điều này để anh chị có thể đi với khách hàng dễ hơn nhé. Anh chị có muốn không ạ? Đó. Khách hàng khi mà Covid khó khăn về tiền không ạ? Có khó không? Có. Nhưng công ty chúng ta với cái dịch vụ, với những cái tâm huyết của anh chị chúng ta đã diện đóng góp cái tăng trưởng lớn nhất so với những năm gần đây đó là 22% tức là khách hàng vẫn rất là tin tưởng khách hàng vẫn rất là ủng hộ đây trên Việt Nam với cái việc là chăm sóc thu phí cả hai của chúng ta vẫn đạt như kỳ kỳ vọng và đây cũng là một trong yếu tố nhận tôi muốn khoe với chị một bức tranh và bức tranh này có lẽ sẽ là con số biết nói và tôi tin rằng rất nhiều cái máy rất nhiều camera sẽ chụp cái bức tranh này để khoe với khách hàng đúng không ạ Xin phép chia sẻ với anh chị như sau. Năm 2021, Ban trên hai Việt Nam chi trả tiền lợi bảo hiểm hơn 2.000 tỷ và cho hơn 160.000 khách hàng. Ở đây chắc có lẽ uh, cách đây quay lại cách đây 10 năm thôi, chắc có lẽ ở đây chỉ có một vài nhân vật vào cái đại trên 10 năm, gồm có chị Lã hoặc đâu đó một vài anh chị ở đây tôi có quen biết thì xin phép chia sẻ với anh chị một con số này ví dụ như năm 2012 cả một năm cả tỉnh Bắc Ninh thôi may ra có 3 đến 4 vụ chi trả như này thôi chắc thời đấy chỉ lại biết mà khi mà có những cái vụ chi trả này thì à, thì báo chí rồi là báo đài rồi các cơ quan về rất là rầm rộ nhưng anh chị hãy hình dung một ngày ở vùng nó có một bao gồm tỉnh Bắc Ninh và Hưng Yên một ngày tôi nhận đến 46 cho đến 76 cái giờ đêm chi trả như thế này thì anh chị cũng biết là sao cái tỷ lệ mà khách hàng mà tham gia tại sao mà chúng ta lại có thể có cái sự tin tưởng của 4 triệu khách hàng qua 15 năm sinh nhật như vậy thì tôi muốn chia sẻ với anh chị đây là những cái con số mà biết nói để anh chị có thể là lưu lại có thể là lưu vào điện thoại để chúng ta có thể chia sẻ tự hào chia sẻ với khách hàng chúng ta rằng là công ty chúng ta đến thời điểm này thì xin phép chia sẻ với anh chị thực sự là anh chị đang đứng trên vai người khổng lồ và ngày mai tôi muốn chia sẻ với anh chị và một con số và ngày hôm nay tôi xin phép hỏi bất kỳ anh chị nào ở đây cứ đoán không đúng không sai được không ạ ba mươi chín phần trăm ba mươi chín phần trăm theo anh chị ba mươi chín mặc dù kết quả nói hiện thì rõ trên bảng rồi nhưng anh chị đoán thử rằng ba mươi chín phần trăm là con số gì và tôi gợi ý cho anh chị một chút ba mươi chín phần trăm là con số được cao nhất miền Bắc và đương nhiên cũng cao nhất toàn quốc của riêng vùng thủ Bắc Bộ. Nào, xin mời anh chị ba chín phần trăm là con số gì ạ ờ xin mời chị bắc chị bắc rất nhanh chị bắc còn nhanh hơn một số anh chị ở bên dưới chị còn ngồi bên trên sẽ tốt hơn à, xin mời chị bắc nào nhanh chị bắc à, có ai có cái mức nào cho chị bắc không ạ một trong những em sẽ đại diện cho rất nhiều em của cả khu giai đoạn sắp tới sẽ vào trong sài gòn để à, tham dự chương trình kích hoạt à, xin mời chị bắc xem là chị chỉ đoán chị chưa có kết quả à, chị đoán thôi câu trả lời không không sai mà yên tâm nhá à, chị đoán đây là tổng cộng ờ, ba chín phần trăm là tăng trưởng của vùng mới của vùng uh, à, của uh, đông bắc à, đông bắc một đúng không chắc là đông đông bắc một à đông bắc một <laughs> chưa biết đúng hay sai nhưng chúng ta sẽ chỉ đoán chị ba trả lời được đúng không trăm người đàn ông thành công nhất của văn phòng tiên du luôn đứng sau một cái thành công của một người phụ nữ khác đúng không ạ xin mời em Dạ, thưa sếp với cả các anh chị em xin trả lời đây là 39% là 39% là tỷ lệ tư vấn mới hoạt động trong tháng đầu tiên. Tuyệt vời, tốt tuyệt vời lắm tôi muốn chia sẻ với anh chị và tôi muốn cảm ơn tất cả các anh chị với những chào vào tay đấy không phải là cảm ơn cho câu trả lời đúng này nữa mà tôi muốn cảm ơn cho sự đóng góp của chị Lãng các anh chị trưởng phòng à, các anh chị quản lý cho Đông Bắc 1 năm 2021 khi mà các anh chị cùng vào cuộc đưa ra những cái memo của tuyển dụng nhân tài để chúng ta có một tỷ lệ tôi xin phép được uh, à, sâu lên màn hình để anh chị cùng chiêm ngưỡng cái tỷ lệ này nó đang rất tốt tốt đến nỗi mà rằng nó cao thậm chí nó cao hơn một số khu rất nhiều thậm chí gần gấp đôi tôi lấy ví dụ tây bắc a hà nội a hay là bắc trung bộ đều cao hơn hà nội b rồi là gì ạ đông bắc b rồi tây bắc b và chỉ có đông bắc a của chúng ta mới có 40 phần phần trăm và đông bắc bộ là một trong những vùng mà chúng ta có cái tỷ trọng đóng góp ạ về tỷ lệ tư vấn mới hoạt động tốt nhất vậy thì những cái chỉ tư vấn mới đây đóng góp như thế nào và đóng góp làm sao thì xin mời anh chị hãy cùng nhìn bức tranh tiếp theo đây là tỷ trọng đóng góp của đội ngũ tư vấn mới đúng không cả năm 2021 toàn vùng mới có 107 tỷ thôi nhưng riêng đội ngũ tư vấn mới năm 2021 gia nhập cái vùng là con số 2.120 anh chị đúng là đất lành làm sao ạ hẳn à, chip động đúng không ạ chúng ta hãy dành cho đất này chip đồng một trăm năm lượng lớn với bốn mươi tỷ FIP vâng, bốn mươi tỷ FIP này những anh chị nào đã hoạt động tôi xin phép chia sẻ anh chị 1023 trường hoạt động và tỷ lệ chính là con số chúng ta vừa nhìn thấy là 39%. Vậy thì ngày hôm nay tôi xin phép được hỏi tất cả anh chị ngồi ở đây, anh chị cũng muốn chiêm ngưỡng tất cả những anh chị tư vấn mới gia nhập năm 2021 đang có mặt trong hội trường ngày hôm nay không ạ? Đúng không Rồi xin mời tất cả anh chị tư vấn mới tài chính gia nhập với đại chính Tiên Du năm 2021. Chúng ta hãy cùng đứng dậy, hãy cùng hiện diện để ban giám đốc tri ân và cảm ơn và ban giám đốc đã nắm giữ các tài chính, nắm giữ các tài chính mới. Anh chị. năm 2022 rồi xin phép hỏi anh chị một câu hỏi nữa đúng không anh chị có biết năm ngoái đi đâu làm gì ở đâu nói gì và nói bất kỳ sự kiện gì tôi và đều hay nói về hai chữ gì ạ à rất thuộc lòng rồi đúng không ạ và tôi nói tuyển dụng là sẽ chiếm được số bao nhiêu phần trăm ạ 50 phần trăm thì năm nay tôi muốn anh chị là đưa con số 50 phần trăm ra nhưng chúng ta thêm một cánh tay nữa đó là gì ạ 55 phần phần trăm và tôi hứa với anh chị là gì ạ ngân sách toàn bộ vùng tôi sẽ dành 55% cho tuyển dụng tuyển dụng đó không ạ và khi mà dành cho tuyển dụng thì tôi kỳ vọng tất cả anh chị chúng ta sẽ là tăng trưởng giống như chị đã nói có từng tăng trưởng năm nay sẽ tăng trưởng ít nhất là 100% năm ngoái chị nào thu nhập 20 triệu mà năm nay chúng ta sẽ kỳ vọng thu nhập là bao nhiêu ạ 30 triệu anh chị nào mà thu nhập 60 triệu năm rồi thì năm nay sẽ thu nhập bao nhiêu ạ tuyệt vời 100 đây cho 100 phần trăm 55% cho tuyển dụng rồi thì còn bao nhiêu phần trăm nữa ngân sách của tôi có bao nhiêu phần trăm nữa 45% tôi sẽ dồn cho gì ạ tái đầu tư cho hoạt động tức là gì ạ những anh chị mà vừa đứng dậy năm nay của chúng ta tuyển dụng anh chị hoạt động tháng đầu tiên nhá tháng thứ hai đại hòa gì ạ hoạt động thì 45% ngân sách tôi sẽ dành cho tái hoạt hoạt động anh chị có đồng ý không ạ một tràng tay cho vâng với mục tiêu như vậy thì tôi mong muốn gì thưa anh chị năm nay tôi muốn tất cả anh chị chúng ta hãy nhìn vào con số ba số sáu sáu sáu dễ nhớ mà bất kỳ một anh chị nào gia giai đoạn du như anh chị nào đang ngồi đây thì năm nay chúng ta hãy nghĩ đến con số 666 tức là gì ạ doanh số để anh chị có thể hướng đến vì doanh số này nó liên quan đến một sự kiện rất tuyệt vời đó là một chuyến du lịch Hàn Quốc đó không ạ bởi vì tất cả những trình nào mà đạt con số doanh số là chậm 666 triệu năm 2022 thì chúng ta sẽ được ban giám đốc cùng hoàn thành các chương trình quân dân để dùng hỗ trợ để chúng ta đạt một vé đi du lịch Hàn Hàn Quốc còn nếu mà anh chị nào mà diệu cảm thấy là vào với đây chi không thể 666 được thì hãy hướng đến ít nhất là chúng ta sẽ hướng đến mấy con số đó hai con số 66 tức là chúng tôi muốn thu nhập của anh chị vào đây phải ít nhất 1.000 đô mặt thì đó là những cái thông điệp cũng như là mục tiêu cho năm 2021 vậy thì năm nay có những phần gì mà để có thể dạ, chia sẻ với anh chị được thì tôi xin phép chia sẻ với anh chị năm cái mục tiêu cũng như là giải pháp thành động của vùng cấm bộ sẽ hỗ trợ cho anh chị thứ nhất năm nay chúng ta sẽ tập trung vào tuyển dụng tư vấn thật là già hay tư vấn thật là trẻ theo chị trẻ à trẻ thì trẻ thì mình nào bắt được xu thế trẻ thì mới facebook được trẻ mới bắt trend được trẻ mới dạo tiktok trẻ thì mới mang tiền về cho chứ ạ à cảm ơn chị một cảm ơn tất cả chị đúng không chúng ta tạo nguồn để ra sao bảo công ty có chương trình gì thì chúng ta sẽ có một câu rất kinh điển của chị đã đó là gì ạ không để tiền gì ạ tiền rơi đó mà thì đó là mục tiêu thứ thứ hai tức là chúng ta tận dụng đội ngũ trẻ và ban giám đốc sẽ cố gắng hỗ trợ đào tạo lực lượng kinh doanh các cấp để cho các anh chị có thể chủ động được hơn linh hoạt được hơn và thích ứng làm việc chủ động được hơn với tất cả những cái biến cố mà có thể xảy ra trong năm 2022 thì chúng ta hoàn toàn có thể vượt qua thách thức đó và đặc biệt đó là gia tăng hoạt động theo xu hướng mới và thực tế thu hút được khách hàng các chị trẻ tức là như nào ạ đã bao giờ anh chị làm một cái hội thảo tuyển dụng tôi sẽ phép kể cho anh chị một câu chuyện này để chúng ta biết là xu thế mới là như thế nào nhé